Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Tại sao phải cúng gạo muối? Gạo muối có ý nghĩa gì? Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi Đấy là tại sao phải cúng gạo muối Hơn nữa ở các lễ cúng thí thực đều cúng gạo muối Sau khi cúng xong người ta còn lấy muối và gạo rải ra đường Việc làm đó có ý nghĩa gạo muối như thế nào? để có câu trả lời đúng, chúng ta hãy cùng xem hết video này nhé! Gạo muối gắn với sự sống của con người Muối và gạo là hai loại gắn với cuộc sống của con người. Nếu như gạo là lương thực con người ăn uống hàng ngày, là thực phẩm chính của hơn nửa dân tộc thế giới và cung cấp hơn 20% tổng năng lượng hấp thụ hàng ngày của nhân loại. Riêng hơn 2 tỷ người châu Á, lúa gạo cung cấp từ 60 đến 70% calorie gạo cung cấp một lượng tinh bột, protein và nhiều vitamin khác cho cơ thể con người, thì muối lại tham gia vào việc điều chỉnh độ chứa nước của cơ thể. Vị của muối là một trong những vị cơ bản. Mặt khác, muối và gạo là một liệu pháp phong thủy mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc cho con người và đặc biệt là theo phong tục dân gian, con người thường sử dụng gạo và muối để cúng cúng muối gạo trở thành một tục lệ không thể thiếu đối với toàn dân. Dân gian ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Theo quan niệm của người xưa, muối có thể xua đuổi tà ma đem lại may mắn cho gia đình lý do tại sao phải cúng gạo muối. Trong khóa lễ cúng thí thực, các Phật tử thường hay bày gạo muối để cúng cho chúng sanh. Trong tất cả lễ cúng đều có gạo muối, ví dụ như cúng khai trương, cúng động thổ, cúng cô hồn, cúng đầy tháng thôi nôi, vân vân. với ý nghĩa muốn vong linh được no đủ thực ra ở thế giới ngạ quỷ họ ăn bằng hương hoặc là bằng tâm tưởng việc chúng ta cúng gạo và muối là vì hai thứ đó là căn bản của sự sống hay có người họ cúng ngũ cốc đó là ý nghĩa nói về tâm của mình muốn cho vong linh đó được đầy đủ chứ thực sự họ không ăn như mình cho nên cúng cơm buổi trưa các thầy chỉ cần một ít cơm rồi sau đó vẫn tưởng và chú lấy công đức tu hành của mình nguyện cho họ được no đủ chứ không phải là họ ăn gạo và muối cúng gạo muối là một cách biết ơn cúng gạo muối là cách nhớ ơn đến những tiền nhân khai sinh ra nền văn minh lúa nước rải gạo muối có hai cách hiểu có người thì hiểu rải chia cho các cô hồn các thụ hưởng cách thứ hai là động tác gieo mùa của truyền thống nền văn minh lúa nước quan niệm rải gạo muối quanh nhà còn việc rải ra đất để trừ suối quẩy lại càng không phải gạo muối chỉ là thực phẩm làm sao trừ được suối quẩy gì cho nên nhiều người nằm mơ thấy những điều dữ thì lấy gạo muối rải xung quanh nhà bảo là cho đuổi hết suối quẩy đi đó là một quan niệm mê tín Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh youtube Đồ Củng Tâm Linh để cập nhật những video hay hàng tuần nhé.